đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người alo bà hả nè nè nè mẹ tôi với chị giúp việc á giờ quê rồi là tụi mình đi uống trà sữa đi ờ à không sao không sao các chị để làm gì? Để xin tiền chứ chi Đó mới là chân lý Ừ Rồi chuẩn bị xong đến thẳng đó nha Tôi đến điện Ừ Gặp đó nha Bye ừ. Chị yêu ơi Chị yêu ơi Trời ơi Tôi không có tiền đâu Đừng có xin tiền tôi mệt lắm Em chưa có mở miệng xin tiền chị đâu nha Đừng có nghĩ xấu em gái của chị nha ừ chị ừ. bệnh giả hay bệnh thiệt chị bệnh thiệt hả thiệt như giả vậy hỏi mẹ coi thuốc để đâu lấy cho chị uống nè Thôi em hỏi liền à. Alo, mẹ hả? Chị hai bị bệnh rồi, bị thuốc mày nữa đâu? À. À. à. Rồi, rồi con sẽ chăm sóc chị mà Chị bị bệnh sao con không chăm sóc được Rồi, rồi, ừ. rồi chào mẹ nha Có chưa? Trời xéo nha uhm. Thuốc thuốc nè Chị ở đây nhiều thuốc quá Thuốc bôi mắt rồi Mình uống thuốc gì chị Thuốc hạ sốt đó À màu xanh này nè nè Chị uống một viên hay là chị uống một vỉ không vỉ cho chết hả trời ơi Cái gì bệnh gặp mày Vậy thì uống một viên à, em... Nè chị uống đi ừ. Ờ, không có nước sao uống em cho nước thịt nha nè đi mệt quá rồi mẹ cố gắng hết bệnh rồi hả hết bệnh rồi hả trời dạ. ơi bộ thuốc tiên không được Đầu chị nóng giống như là quả trứng luộc á Bây giờ em phải gọi bác sĩ chữa bệnh cho chị bây giờ nha Anh Hoàng, anh Hoàng, anh Hoàng, anh Hoàng Hả? Cái gì vậy bé Linh? Lại đây Cái gì vậy? Chị em bị bệnh rồi kìa Chị em bệnh hả? Thôi nói anh chị sĩ nói không chăm sóc kỹ là có thể mất mạng Nếu chị Thảo Nguyên mất thì anh sẽ cãi nhau với ai Anh có biết không Nè Em nói vậy anh không hiểu gì trơn hết nha Hãy để ân oán được hóa giải Bây giờ mạng người là quan trọng nhất Chị em bị gì Chị em bị sốt cao là có thể mất mạng Anh có biết không Thiệt không Thiệt Nhưng anh nói thật nha Anh không quan tâm chị em đâu anh vô coi còn sao thôi chị em nằm đâu vậy ở văn phòng á người lớn thiệt là khó hiểu anh ta mình đến đánh đại mai lại có anh hoàng á không lại à, không biết làm gì luôn á nha em có nói dối anh không hôm qua anh thấy chị em khỏe như con trâu bệnh gì mà bệnh đi Tôi biết là cô đang giả mờ Tôi biết tật của cô rồi nha Vậy không? Ê Bệnh thiệt rồi hả? Ừ. Nè Nè Vậy đi ngu quá Trời ơi Nhà có máy lạnh sao mở Keo kìa Giờ than nóng Xài rồi mốt cũng hết pin luôn Rồi được rồi đó Từ từ đi nó lên Đó từ từ nó mát Tôi đi về Nhức chân quá Cái gì nữa Làm như tôi thiếu nợ cô hay gì á Chân nào Chân phải Tôi lỡ ngồi bên đây rồi nhấc chân trái giùm cái đi Chân phải cô cười vậy không không nhất chân quá không không ui qua đây chị khổ vậy trời lạnh quá ho luôn rồi cái gì vậy trời nãy mới kêu nóng lạnh quá hả lạnh quá. cái robot đâu rồi từ từ tôi chỉnh mấy lạnh coi chỉnh gì đâu mà Thôi tắt luôn đi mệt rồi đó tắt máy lạnh rồi được chưa rồi tôi đi về nghe ê ui sao thô bạo với người bệnh quá vậy đi chơi cho cố vô giờ ra nông nổi này nè nước nè cảm ơn uống xong nằm ngủ cái đi tôi đi về hồi bé linh nên chăm sóc cho ừ. rồi nằm xuống ngủ đi rồi nằm ngủ đi đó cô phiền phức lắm cô biết không khăn nè rên cái gì số tôi mới là số con rệp nè gì vậy gì nữa làm trò gì vậy múa là quanh cái giường hả gì vậy con lại này con này con thằng trời ơi mày mày mày mày mày mày đi đâu đây trời ơi mày chết đi chết đi chết đi bánh bèo cô giả bệnh đúng không mệt quá mệt cái gì mệt quá mệt mà giận của thằng này chẹp bẹp luôn kìa tự sinh tự diệt đi chị em kìa trời, là sao rồi chị? Trời đất ơi, đã diễn đến phút 89 rồi Còn một phút nữa là vở diễn thành công rồi, được thằng trả rồi Tự nhiên con thằng nào xuất hiện làm gì không biết rồi à. Bực mình nó sao à. là, cuối cùng là chị bệnh giả hay bệnh thiệt? Bệnh thiệt chứ bệnh giả vậy? Mệt quá à.